Xin chào tất cả các bạn, tôi là luật sư Đào Thúy Hoàn, giám đốc hãng luật Enculo, chuyên về tư vấn pháp luật doanh nghiệp, tư vấn đầu tư nước ngoài và sở hữu trí tuệ. Công ty chúng tôi thì cung cấp các cái dịch vụ cho các khách hàng doanh nghiệp, à, cho nên là tôi cũng ấp ủ là sẽ làm một cái kênh YouTube để hỗ trợ cho các doanh nghiệp à, những cái vấn đề mà họ có thể tự làm được à, trong các cái lĩnh vực trong suốt cái quá trình họ thành lập doanh nghiệp, tư vấn hợp đồng, đăng ký các cái giấy phép các giấy phép con và đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ tuy nhiên là mọi thứ nó vẫn chỉ nằm trong ấp ủ trong à, à, mong muốn thôi từ năm ngoái tôi vẫn muốn mình có một cái kênh youtube ờ, triệu view nhưng mà chưa bắt đầu và sau khi học à, thì cũng đã được truyền cảm hứng cái con đường nó rõ hơn rất là nhiều và vấn đề là mình chỉ cần bắt tay và làm thôi cái niềm tin hạn chế niềm tin giới hạn ngày xưa là mình không giỏi về công nghệ thì bây giờ tôi nghĩ là đã có bài toán bài toán này đã có lời giải rồi thì tôi tin tưởng rất là tin tưởng à, khi mà mình bắt tay vào làm mình vừa có được à, cái uh, giúp được cho khách hàng à, giúp được cho rất là nhiều số lượng khách hàng trong khi lại có thêm thu nhập thì cái điều đấy cũng rất là tuyệt vời ngoài ra là nếu như khi tôi làm thành công cái kênh youtube về cho các khách hàng à, liên quan đến à, luật và sở trí tuệ thì tôi hoàn toàn có thể làm được cái kênh youtube tốt cho ừ, các cái độc giả của tôi à, cho hai cuốn sách là dạy con thời a còng và nghệ thuật cân bằng cuộc sống à, vừa giúp cho các bố mẹ dạy con tốt hơn hiệu quả hơn mà lại vừa à, làm ừ, giúp cho à, những người người lớn từ sinh viên trở lên có thể cân bằng cuộc sống để hạnh phúc hơn và thành công hơn thì tôi nghĩ là điều đấy rất là tuyệt vời à, và chắc chắn là tôi sẽ bắt đầu cảm ơn Mr. Hoan rất là nhiều